Các con thân mến, qua phần bài hát và phần trò chơi thì các con đã hiểu biết thêm về bác Hồ rồi. Sau đây chúng mình sẽ cùng luyện tập thực hành các bài tập để chúng mình có thêm hiểu biết về bác Hồ nhiều hơn nữa nhé. Bài tập số 1 yêu cầu các con tìm những từ ngữ nói lên tình cảm của bác Hồ với thiếu nhi. Ví dụ thương yêu. Những từ ngữ nói lên tình cảm của bác Hồ với thiếu nhi, tức là của một người lớn với trẻ con thì chúng mình sẽ sử dụng những từ ngữ như nào cho phù hợp. Câu B, người ta yêu cầu các con tìm những từ ngữ nói lên tình cảm của thiếu nhi với bác Hồ, tức là của trẻ con đối với một người lớn. Nhưng người lớn ở đây không phải là người lớn đơn thuần, mà là một người lớn rất vĩ đại đúng không nào? Và cô có một ví dụ đó chính là biết ơn. Vì sao lại biết ơn nhỉ? À, vì bác Hồ có công lao rất lớn đối với đất nước, đối với toàn dân tộc và đối với tất cả những con người Việt Nam trên đất nước Việt Nam đấy. Nào, với bài tập này, cô sẽ dành cho các con 3 phút để hoàn thành. Xin mời các con hãy nhấn nút tạm dừng nào. Thời gian 3 phút đã hết rồi. Cô xin mời các con hãy đối chiếu phần bài làm của mình với đáp án của cô như cô đã trình bày lúc nãy, đó là những từ ngữ nói lên tình cảm của bác Hồ với thiếu nhi, có nghĩa là của một người lớn đối với trẻ con. Vậy thì chúng ta sẽ dùng những từ ngữ sau đây cho phù hợp. Thương yêu, yêu thương, quan tâm, yêu quý và quý mến. Nếu các con đã tìm hiểu về bác Hồ và các con biết được những bài hát viết về bác Hồ thì các con sẽ thấy bác Hồ rất quan tâm và yêu quý thiếu nhi.